Thưa quý vị, bất động sản phân khúc căn hộ được xem là xu hướng tất yếu trong bối cảnh quỹ đất nền ngày càng ít và giá luôn ở mức cao tại hầu hết các địa phương trên cả nước. Riêng tại thành phố Đà Nẵng, hiện nay nhiều dự án mới phân khúc căn hộ được dự báo sẽ là chủ lực và dẫn dắt thị trường bất động sản của thành phố trong thời gian tới. Nằm ở vị trí đắc địa bên bờ biển Mỹ Khê, thuộc quần thể du lịch sôi động nhất thành phố Đà Nẵng, dự án The Sang Residence có diện tích đất hơn 2.800m2 với quy mô 2 tầng hầm, 29 tầng nổi, cung cấp 3 tầng thương mại và 298 căn hộ hạng sang. Dự kiến hoàn thành và bàn giao vào quý 3 năm 2023. Tuy nhiên hiện nay dự án đã và đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư. Hơn 2 phần 3 số căn hộ đã được bán ra thị trường. Trong thời gian vừa qua sau khi mà Ờ, Việt Nam kiểm soát được dịch Covid thì thị trường cũng ấm dần lên và với giờ sang thì khẳng, vừa khẳng định cái vị thế vừa khẳng định cái chất lượng của sản phẩm cũng như các cái giải pháp mà bán hàng linh hoạt thì ờ, dự án cũng vẫn ờ, đạt được cái sự tăng trưởng từ 15 đến 20% và đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng đã bán ra thị trường khoảng 64 đến 65% trên tổng số 298 căn hộ và chúng tôi cũng kỳ vọng với các cái giải pháp của chính phủ trong thời gian tới thì thị trường bất động sản sẽ ấm lên trong 2023 và chúng tôi sẽ bán 1 phần 3 số sản phẩm còn lại. Ừ, trong thời gian vừa qua, công ty tiết nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Dasinco đã và đang triển khai thi công rất nhiều dự án bất động sản căn hộ trên khắp cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Đối với dự án sơ san này, để đáp ứng yêu cầu cao về tiến độ chất lượng, chúng tôi đã áp dụng các giải pháp tốt nhất để thi công 4 ngày một sàn cắt nắp dự án vượt tiến độ 30 ngày. Hiện nay cũng đang sắp Tết, chúng tôi đang cố gắng tận dụng thời tiết thuận lợi để thi công, huy động nhân lực 100% trên công trường để hoàn thành được dự án đúng tiến độ đề ra. Trong thời gian qua, thì nhiều dự án căn hộ đã được chính quyền thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư và thông báo cho phép mở bán nhà ở hình thành trong tương lai. Nhiều dự án căn hộ cũng đã và đang mở bán ra thị trường. Các chuyên gia đánh giá phân khúc căn hộ tại thành phố Đà Nẵng được xem là khá đa dạng về chủng loại, có mức giá và điều kiện đáp ứng từng nhu cầu khác nhau của người mua như nhà ở xã hội, căn hộ trung cấp và căn hộ cao cấp. Pháp lý an toàn, yếu tố sinh lợi cũng khiến nhiều nhà đầu tư quyết định đổ tiền vào đây. Bên cạnh đó, cuộc sống tại căn hộ chung cư hiện nay đều tiện nghi và hiện đại với đồng bộ tiện ích, dịch vụ cùng hệ thống an ninh đảm bảo đang là xu hướng lựa chọn của người trẻ tại các thành phố ở Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Khu đô thị ờ, công nghệ FPT thì chúng tôi đang phát triển là chúng tôi kỳ vọng trong thời gian tới thì nó là một trong những cái thành phố thu nhỏ của Đà Nẵng ở khu vực Đông Nam đặc biệt là nó là một cái khu trung tâm của cái phân khu ờ, đổi mới sáng tạo của thành phố Đà Nẵng mà đã được Thủ tướng Chính phủ uh, ký cho cái quy hoạch ờ, Đà Nẵng 2030 tầm nhìn 2045 và nơi đây nó sẽ tạo ra được hàng vạn cái chỗ làm việc cho cái lĩnh vực về công nghệ thông tin và xuất khẩu phần mềm và đây là một trong những cái mang lại rất là đáng kể về tạo công an việc làm cho thành phố rồi đóng góp mà à, thuế cho thành phố vì cái xu hướng tất yếu Đà Nẵng với cái mức độ về cái quy hoạch và cái quỹ đất nó cạn kiệt như hiện nay thì cái việc là phát triển phân khúc căn hộ đó là cái điều tất yếu à, không thể khác được thì nó vẫn à, đáp ứng được cái nhu cầu là người ta ở tại trung tâm và các cái giá trị về tiện ích và cái xu hướng là đối với những cái thế hệ 9X rồi bắt đầu người ta có cái lối sống mà à, người ta rất là phù hợp với sản phẩm căn hộ người ta rất yêu thích sản phẩm này và những cái thế hệ đó nó sẽ dần dần nó nó thay đổi và nó chiếm đỉnh ờ, ờ, cái số lượng nhà đầu tư trên thị trường thì cái việc này cũng nó là phát triển rất là phù hợp trong giai đoạn hiện nay kể cả à, về cái cái kết cấu đô thị và cái xu hướng quy hoạch sắp tới thì cái vùng lõi trung tâm này tất nhiên chúng ta phải phát triển vùng đó và sắp tới là sản phẩm chủ lực tại thị trường Đà Nẵng chứ không thể sản phẩm nào khác. Thị trường bất động sản hiện gặp nhiều khó khăn, nhưng phân khúc bất động sản căn hộ tại Đà Nẵng vẫn hấp dẫn nhà đầu tư. Đà Nẵng hiện có 11.000 căn hộ, từ gần 20 dự án đã triển khai, có 8 dự án với khoảng 2.500 căn hộ đang và sắp triển khai trên địa bàn. Với mục tiêu phát triển thông minh và bền vững, song song với việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục chú trọng tạo đà bứt phá cho phân khúc bất động sản căn hộ cao cấp. Đây là hướng đi quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng sức bật cho toàn thị trường bất động sản, nhanh chóng lấy lại nhịp độ tăng trưởng sau giai đoạn khá chậm lắng.